Amen. Dạ vâng. Cảm ơn Chúa buổi tối hôm nay Hội Thánh Salom chúng ta kỷ niệm ngày Chúa Giêsu chịu thương khó. Cảm ơn Chúa vì tình yêu và ân điển của Chúa đã đến thế gian, Ngài đã bằng lòng chết trên thánh giá để đền tội cho chúng ta. À, bởi tình yêu và sự hy sinh đó chúng ta có mặt buổi tối hôm nay. Amen. À, tôi nghĩ buổi tối hôm nay không phải là một ngày à, buồn Dạ. À, đây là một buổi tối thật là vui mừng lớn dạ. bởi sự đổ huyết của ngài mà chúng ta mới được cứu dạ. à, có ai mà được cứu mà buồn không anh chị em cứu chúng ta phải vui mừng amen chúng ta cứu cho quân bạn chị em amen à, chúng ta cùng nhau đọc lời của đức chúa trời được chép ở trong sách tinh lành sang về thứ 19 à, từ câu số 17 à, chúng ta sẽ đọc theo thể đối đáp dạ yeah. Tôi xin đọc câu thứ 17 và xin mời các bạn hãy chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta sẽ đọc uh, theo lời của Chúa. Đức Chúa Giêsu quét thập tự giá mình đi đến ngoài thành tại nơi gọi là cái sọ tiếng Hebrew gọi là Golgotha. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh ngài, lại có hai người khác với ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giêsu ở chính giữa đây là một tấm bảng rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng Giêsu người Nazareth là vua dân Juda. Vì nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh ở cần thành và Chúa trời trên bảng đó những tâm linh trở nên sự là tình và xin đừng viết vua dân Juda nhưng hãy biết rằng người nói ta là vua dân Juda vì hắn trả lời rằng lời ta đã biết thì ta đã biết rồi vua lính đã đóng đinh Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi bèn lấy áo sống của ngài chia làm bốn phần mỗi tên lính chiếm một phần họ cũng lấy áo dài của ngài nhưng áo dài đó không có đường may nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới vậy, vậy họ nói với nhau rằng đừng xé áo này ra xong chúng ta hãy bắt thăm ai chúng nấy được ấy để cho chúng ứng nghiệm lời kinh thánh này chúng, chúng đã chia nhau áo sống của ta lại bắt thăm lấy áo dài ta đó là việc quân lính làm tại một bên hoặc tự giá của đức chúa giêsu có mẹ ngài đứng đó với chị mẹ ngài là Mary vợ của Cleopa và Mary Magdalene nữa. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và hôn đồ ngài yêu thương cả người thì nói cùng mẹ rằng ở nhà bà kia đó là con của người. Đoạn ngài lại phán cùng người môn đồ rằng đó là mẹ ngươi bắt đầu từ bây giờ môn đồ ấy rước ngài về nhà mình. Sau đó hầu cho lời từ thánh đường ứng nghiệm thì phán rằng ta khác tại đó có một cái bình đựng đầy giấm vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng ngài thì đức chúa giêsu chịu lấy giấm này rồi bèn phán rằng mọi việc đã được chọn rồi ngài gục đầu mà chúc linh hồn chúng ta được cùng nhau câu số 30 hai lần chúng ta đọc cùng nhau hai ba khi đức chúa giêsu lấy lòng tuyên bố của cô Mỹ Hiền Tối hôm nay không phải là một buổi tối buồn bã Amen. Nhưng buổi tối hôm nay là buổi tối của sự vui mừng, bình an Amen. Vì chúng ta biết được rằng có một đấng đã chết thay tội cho chúng ta Amen. Và chúng ta một lần nữa hãy công bố rằng Mọi sự đã được chọn cho con rồi Mọi sự đã được chọn cho con rồi Tôi muốn quý vị nói trong đức tin một cách mạnh mẽ Mọi sự đã được chọn cho con rồi Mọi sự đã được chọn cho con rồi. thì chúng ta được xưng là công bình mà miệng chúng ta nói ra hay là miệng chúng ta công bố ra tin xưng ra chúng ta sẽ nhận lãnh được điều đó và một lần nữa tôi muốn hỏi quý vị là bao nhiêu người trong chúng ta tin chắc rằng mọi sự đã được chọn trong Đức Chúa Giêsu rồi Amen. Dạ, khi chúng ta biết rằng à, khi mà có người đã phạm tội thì có người đã bị xa cách Đức Chúa Trời đúng không? Và có một khoảng cách xa vô cùng giữa một Đức Chúa Trời đầy thánh khiết và một con người tội nhân đầy tội lỗi không thể nào con người đến gần được Chúa Trời được và Đức Chúa Trời cũng không thể nào đến gần con người được vì cái sự ô uế của con người đến nỗi sau khi ngài kêu gọi môi Môse khi môi Môse lên trên núi á thì môi Môse cũng thấy cái bóng của ngài thoáng qua thôi chứ không thể nào chạm mặt ngài được bởi vì cái sự vinh hiển của Chúa quá lớn và tội lỗi của môi Môse thì quá nhiều e rằng mặt đối mặt thì môi Môse phải bị chết đứng tại chỗ chặt cho nên mình thấy rằng con người không thể nào đến gần được Chúa Trời được nhưng mà một phương pháp để cho con người có thể hòa thuận lại với Đức Chúa Trời Kinh Thánh chép rằng này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai rồi người ta đặt con trai đó là Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta Chúa Giêsu ngài đã xuống trần gian Ngài đã mang lấy một thân hình của một con người Rồi Ngài hòa đồng vô như một con người Ngài sống như một con người Ngài thấu hiểu tất cả những vui buồn Đau đớn, sung sướng, đủ thứ điều của con người Sau đó Ngài bằng lòng chết trên thánh giá Đổ huyết đã đền tội cho con người Amen. Và chúng ta nếu cơ hội chúng ta về nhà Chúng ta đọc lại kỹ trong đoạn 19 này Thì ông Philip đã thấy rằng Đức Chúa Giêsu Ngài là đấng vô tội Ngài không có tội gì cả Phi Lát cũng tìm cách để mà giải cứu Chúa Giêsu Và không muốn đóng đến Ngài Nhưng mà đoàn dân đông cứ khao khát Hô hào đến là hãy đóng đinh nó đi Vì sao? Vì họ mong muốn rằng Một Giêsu của họ Một đấng Messia của họ đến Để cầm gương Và sẽ giúp cho họ Đủ tất cả những quân lính La Mã Ra khỏi đất Palestine Ra khỏi đất Judah để cho dân của Chúa được tự do nhưng đường này Đức Chúa Giêsu không làm theo ý muốn của họ buổi tối hôm nay bao nhiêu người có mặt trong chúng ta tại đây có khi nào chúng ta xin một vấn đề gì đó chúng ta mong đợi Chúa làm một việc gì đó chúng ta hy vọng một vấn đề gì đó Chúa phải làm cho mình phải là dày dày dày dày mà Chúa không làm theo ý của chúng ta liệu tôi và anh chị em có giống dân Juda trong thời bây giờ tức quá giận quá bảo sao hãy đóng đinh nó đi hay là nghĩ đi nhốn đi hay là không theo chúa nữa hay là không đi nhà thờ nữa giận rồi có khi nào trong tư tưởng tôi và anh chị em cũng vấp phải một vài vấn đề giống như vậy không thành thật hay không có không anh chị em có người có người không tôi chúc mừng những người không mà tôi cũng đồng cảm với những người đó vì trong đó có chính tôi cũng vài lần không phải là vài lần mà nhiều lần cũng vấp phạm những điều đó cho đến khi tôi hiểu được chương trình của Chúa tôi hiểu được ý muốn của Chúa và tôi hiểu được đường lối của Chúa cao hơn đường lối của tôi ý muốn của Chúa tốt hơn ý muốn của tôi và kế hoạch của Chúa vĩ đại hơn kế hoạch của tôi bắt đầu tôi tâm phục khảo phục và đầu phục Chúa và nói với Chúa rằng xin ý Chúa được nên. Amen. Thành thật, có nhiều điều dân Juda mong đợi nơi Chúa Giêsu nhiều điều đó. Họ phải muốn Chúa Giêsu như thế này, họ cũng muốn Chúa Giêsu như thế kia, nhưng mà Đức Chúa Giêsu không làm theo ý của họ mà Đức Chúa Giêsu làm theo ý Cha của Ngài ở trên trời cũng nhiều lúc trong đời sống đi theo Chúa mỗi người trong chúng ta chúng ta cũng mong đợi mục sư làm một việc gì đó theo ý của mình hay là người trưởng nhóm làm theo ý của mình nhưng mà cuối cùng người trưởng nhóm hay người mục sư không làm theo ý mình mà làm theo ý của cha trên trời e rằng tôi và anh chị em cũng đồng một tâm tình giống như dân Juda đã nói là hãy đóng đinh nó đi và buổi tối hôm nay tôi muốn nói với anh chị em rằng để hiểu rõ được tất cả những sự yếu đuối hiểu rõ được tất cả những sự vấp phạm hiểu rõ những tất cả những sự mà sai sót của con người Giêsu muốn bằng lòng giang tay chết thế tội cho tôi và anh chị em nếu tôi và anh chị em là những người buổi tối hôm nay mà chúng ta là người trọn vẹn người đầy đủ người hoàn hảo thì Chúa Giêsu không cần chết thế tội cho tôi và anh chị em vì lý do đó tôi lấy cái chủ đề buổi tối hôm nay là Mọi sự đã được trầu Được trầu cho cả những người mạnh mẽ Và cũng được trầu cho cả những người yếu đuối Được trầu cho những người khôn ngoan Và cũng được trầu cho những người chưa được khôn ngoan Được trầu cho những người đã thành công Và cũng được trầu cho những người chưa thành công được chọn cho người nam cũng như là người nữ mọi sự đã được chọn cho nhân thế này ở tại thập tự giá năm xưa và chúng ta sẽ thấy rằng bây giờ quân La Mã đã làm theo ý của con người và Phi Lát cũng bằng lòng bỏ tay không làm theo ý của mình được Phi Lát tìm cách để giải cứu Chúa Giêsu nhưng mà Phi Lát cũng không làm được từ câu 17 trở đi là Đức Chúa Giêsu bây giờ mới chịu vác thập tự giá của mình hai Chúa Giêsu bằng lòng tình nguyện vác thập tự giá của mình đi đến ngoài thành tại nơi gọi là cái sọ tiếng Hebrew gọi là Gogotha Chúa Giêsu con của Đức Chúa Trời đấng vô tội đó phải bắt thập tự giá thập tự giá là một cái điều gì đó đối với năm xưa đối với thập tự giá đó là một sự rủa xả thập tự giá là một cái cây mục hình để treo những tử tội những người nào tội đồ lớn lao không thể nào xứng đáng chết dưới đất thánh của người Israel người đó phải bị treo đóng đinh ví dụ như ở Việt Nam chúng ta tử hình ngày xưa là bắn đúng không cũng còn giống gì ra tay mà bắn thì sau này người ta thấy bắn nó mang rợ của người ta làm gì chết đi chết thuốc có ai bị chết chưa chết động rồi dạ. dạ. dạ. sau này thì người ta thấy bắn mang rợ người ta mới chết thuốc và nhiều mỗi có một số chỗ thì người ta à, chích thuốc có chỗ thì người ta chích điện có chỗ thì người ta cắt cổ có chỗ thì người ta chặt đầu làm một cách nào đó nó ghê tởm dành cho một tội nhân nhưng mà đối với một trong những cái điều mà kinh khủng nhất người do thái là đóng đinh trên thập tự và treo giữa nắng treo giữa đồ sọ vậy để cho chết từ từ từ từ và có những con chim quạ đến mổ mắt ăn mắt rồi đó nó sự đau đớn mà chết từ từ chết kinh khủng nhất mà Giêsu là đấng vô tội mà Giêsu là đấng đã bằng lòng chịu vác thập tự giá để đi đến đồi nguồn vô tả Một tối ra trong tình yêu của Chúa Giêsu tôi cũng kêu gọi tất cả những người đang nghe của chương trình hôm nay cũng như là những người có mặt đây mỗi người trong chúng ta phải nhờ ơn Chúa mà vác thập tự giá đi với Ngài mỗi người trong chúng ta có một thập tự giá riêng và tôi biết rằng thập tự giá ban đầu nó là một sự chinh khổ, là một hướng kiếm là một sự chết chóc và một sự khổ hình nhưng mà sau khi Chúa Giêsu bằng lòng chết trên thập tự giá đó từ cái chỗ mà thập tự giá biến thành thánh giá amen ngày hôm nay chúng ta thấy chữ này người ta chúng ta gọi là gì thánh giá thánh là holy là nói về một sự thánh khiết một sự đầy trọn một sự vinh hiển chúng ta ví dụ như quyển này được gọi là quyển kinh thánh à, cái quyển này được gọi là thánh ca cái quyển thánh ca rồi chúng ta biết là hội này được gọi là hội hội thánh nói chung là cái gì đó mà gọi là thánh linh hay là thánh khiết nói về sự thánh đó là nó một cái sự rất là đẹp đẽ hoàn hảo và vinh hiển vô cùng và từ cái thập tự kinh khủng đó Chúa Giêsu bằng lòng chết trên đó đã biến thành cái thánh dạng và ngày xưa người ta nhìn vào cái thập tự này là người ta là đáng rủ xả thay cây kẻ bị treo trên cây thập tự nói về cái thập tự là người ta ghê tởm nhưng ngày hôm nay thập tự đã biết là biểu tượng của tình yêu thương Amen. Amen chị em Cái hội mà giúp đỡ người ta Có cái thập màu đỏ người ta hội gì hội chữ thập đỏ hội chữ thập đỏ họ đi ghét người hay yêu người lại người hay giúp người à hội chữ thập đỏ chữ thập đỏ nói về sự yêu thương cứu người giúp người vào trong bệnh viện chúng ta thấy là bác sĩ đeo trên đầu cái chữ gì chữ thập trên chiếc xe cứu thương đeo chữ gì chữ thập vô trong bệnh viện cái gì cũng chữ thập nó về sự yêu thương về sự chữa lành về sự giúp đỡ sự hoàn hảo và cái sự uh, giải cứu chứ làm cái nằm trộn vẹn tại thập tự giá đó trong tình thương đó cho nên có thể một số người trong chúng ta đang có mặt ở đây trước đây tôi và anh chị em là những tội đồ trước đây tôi và anh chị em là một vật hữu ghét người ta không dám nhìn không dám gần chúng ta nhưng mà sau khi tin Chúa Chúa Giêsu ngự vào trong lòng chúng ta chúng ta trở thành thánh nhân hãy nhìn người bên cạnh là chào thánh nhân chào, chào. chào. chào. chào. chào. chào. chào chào thì khác nhau yeah. ngày xưa đó chúng ta biết rằng à, để mà được người ta xưng là một thánh nhân á là những người đó như thế nào râu phải chó cho dài đúng không tóc phải chó bạc và tu hành làm gì đó cho dữ dội trong núi đó không giết một con kiến không hại một con ruồi không có nói nặng một lời nào chỉ tu hành dữ dội đó thì cuối cùng người đó có gọi là bậc thành nhân và thánh nhân và dữ dội lắm nhưng mà thật sự ai mà biết được cái riêng tư của người đó như thế nào ai biết được tâm tâm tư nguyện vọng người đó đã làm sao ai biết được nỗi thầm kín trong lòng của người đó như thế nào ở bàn xem nhưng mà thật sự cái tiêu chuẩn của con người không có một người nào đủ tiêu chuẩn trở thành thánh nhân cả cho đến khi Đức Chúa Giêsu chết trên thánh giá Ngài đổ huyết ra đền tội Ai tin vào Ngài huyết Chúa Giêsu rửa tội sạch cho chúng ta chúng ta mới trở thành thánh nhân được Amen. thánh nhân chỗ nào đây chúng ta đã học chương trình của mục sư Nguyễn Như Bằng Hữu con người chúng ta có mấy phần mấy phần linh hồn và và cái chỗ thánh đây Chúa muốn nói thánh nhân đây là nói đang nói về xác thịt chúng ta đúng không xác thịt chúng ta thánh nổi không không không khéo buổi chiều này giận ai đâu chừng à, ờ. thật sự à, nói những lời không đốn xúc phạm người khác và cho người khác buồn ở trong suy nghĩ tư tưởng rồi tâm trí chúng ta chắc không chắc thánh không à. Ờ. chàng ơi chúa giêsu nó nhìn người đàn bà động lòng ham muốn rồi đó phạm tội rồi con mắt ngươi mà nhìn mà hại người khác cũng đã phạm tội rồi thế nhưng mà về xác thịt về tâm hồn của chúng ta không có người nào đủ thánh cả nhưng mà khi chúng ta được thánh là chúng ta bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu Chúa Giêsu là chủ cuộc đời chúng ta tâm linh chúng ta được thánh trước mặt Đức Chúa Trời cho nên khi gọi nó là đây là một thánh nhân chứ không nói thánh gì đâu đây là thánh nhân ông phong ông muốn chặt tôi giận ông thánh gì đâu thánh tôi thấy ông ăn ông ngu thánh gì rồi thánh phải là gì không phải thánh không phải là như vậy nhưng mà thánh là do chính chúa rửa sạch tội cho chúng ta và xin chúng ta làm công bình trước mặt chúa và trước mặt đức chúa trời chúng ta là thánh nhân amen mọi sự được chọn đó trong đó điều muốn nói rằng tất cả tội lỗi của tôi và anh chị em đã được Chúa tha tội và trong cặp mắt Đức Chúa Trời tôi và anh chị em là thánh nhân. Amen. Amen bao nhiêu người mạnh dạng có đó hôm nay tin chắc là bạn là thánh nhân trước mặt Đức Chúa Trời giơ tay xem còn những người không giơ tay thì sao quý vị tôi xin hỏi lại nè quý vị trở thành thánh nhân là bởi công đức còn bởi việc làm bởi cái sự tu hành của quý vị hay là bởi vì tin vào Đức Chúa Giêsu tôi xin hỏi lại muốn trở thành thánh nhân quý vị mà tu phải tu bao nhiêu năm tin Chúa Giêsu tin Chúa Giêsu thừa nhận mình là một tội nhân và thừa nhận Chúa Giêsu là đấng vô tội đã gánh tội cho chúng ta thì ngay lập tức chúng ta được xưng là công bình trước mặt Đức Chúa Trời ở trong Roma đoạn thứ 10 cho chúng ta biết rằng lòng chúng ta tin thì chúng ta được xưng là công bình mà miệng chúng ta nói ra thì chúng ta được sự cứu rỗi cho nên nhờ ơn chúa tôi muốn nói với tất cả anh chị em rằng hãy biết rằng những gì mà Chúa Giêsu đã làm tại thập tự giá ngày hôm nay tôi và anh chị em trở nên được trắng tội chúng ta cùng xem lời của Chúa được chết ở trong sách Roma để chúng ta có thể rõ chỗ này hơn một chút chúng ta xem uh, sách Roma uh, và chúng ta sẽ thêm đoạn đầu năm từ câu số 6 trở đi quý vị nghe tôi đọc sách Roma đoạn 5 từ câu số 6 trở đi Thật vậy khi chúng ta còn yếu đuối Chúng ta còn nói người bên cạnh Khi bạn và tôi còn yếu đuối Phải thôi chứ chưa hai chấm nha Phải Đấng riết đã theo kỳ hẹn Theo kỳ hẹn Chịu chết vì kẻ công bình Kẻ gì đây Kẻ có tội Chúng ta để ý câu số 6 lại nha thật vậy khi chúng ta còn là những người mạnh mẽ yếu đuối yếu đuối à đúng rồi vậy quý vị còn tỉnh táo đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết cho người tốt người có tội đó đấng Christ đã chết cho vì kẻ có tội quả lắm năm thở mùi thời lắm á thì mới có một kẻ chịu chết vì người nghĩa là người tốt dễ thường lắm thì mới có kẻ bằng lòng chết vì người lành nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội thì đã biết vì chúng ta chịu chết amen khi chúng ta còn là người có tội khi tôi và anh chị em là con người chưa hoàn hảo khi tôi và anh chị em là còn những con người còn yếu đuối khi tôi và anh chị em là còn những con người chống nghịch với đức chúa trời nhưng mà theo kỳ hẹn đúng thời điểm đấng Christ đã chết vì tội cho tôi và anh chị em. Amen. Hãy nói người bên cạnh phải biết ơn Chúa Giêsu thật nhiều như bạn. ơn Chúa Giêsu thật nhiều như bạn. Amen. Hãy biết ơn Chúa Giêsu thật nhiều. Amen. Amen. Và câu số 9 chúng ta để Hôm chi nay chúng ta đã nhờ huyết ngàn được xưng công bình Thì sẽ nhờ ngàn mà được cứu khỏi cơn thành nộ là dường nào Nhờ cái gì chúng ta được xưng công bình anh chị em nghiệp giờ quý phụ nếu không đủ biết thì không có sự tha tội cho nên quyết vô tội của Chúa Giêsu đã xưng công bình cho tôi và anh chị em mọi sự đã được trọn trong đó là tội chúng ta được tha trong đó là linh hồn chúng ta được cứu trong đó là chúng ta được xưng công bình nhưng buổi tối hôm nay tôi biết rằng trong thời điểm này người Việt Nam chúng ta nói riêng và thế giới nói chung rất cần được sự chữa lành từ Đức Chúa. Amen và bởi đức tin tôi mạnh dạng của tôi mà tôi công bố như câu kinh thánh Chúa Giêsu là đấng chữa lành cho tôi và anh chị em mọi sự đã được chọn kinh thánh chép rằng ngài chưa hề phạm tội trong miệng ngài thì không có chút chi dấu trá đúng không anh chị em ngài bị rủa mà không rủa lại chịu nạn mà không hề ngăn dọa nhưng ngài cứ phó mình cho đám sự đó công bình Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây Hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi Mà được sống trong sự công bình Nhân lại nhớ những làm đòn của Ngài Mà anh chị em đã được làm bệnh Chúng ta cùng nói người bên cạnh là Nhân làm đòn của Ngài mà tôi và bạn đã được làm bệnh Amen Nhân làm đòn của Ngài mà tôi và bạn đã được làm bệnh Amen trong danh Chúa Giêsu tôi công bố rằng những người đang nghe cái chương trình của tôi hôm nay và những người có mặt đây quý vị và tôi được chứa lành ở trong danh Chúa Giêsu. Tôi cảm ơn Chúa từ ngày tôi tin Chúa, Chúa chữa lành cho tôi vì bệnh thể xác rất là nhiều. Tôi rất là tạ ơn Chúa và tôi khỏe mạnh được như ngày hôm nay tôi có thể trở thành một người giảng đạo được như ngày hôm nay đó là bởi sự chữa lành của Chúa ngài không những chữa lành về thể xác cho tôi mà ngài còn chữa về cái sự ngu dốt của tôi amen không chị em tôi không ngần ngại tôi nói điều này ngày xưa tôi chăn bò đấy thì tôi hiểu được những điều này nhưng mà sở dĩ ngày hôm nay trở thành người giảng đạo được trở thành người mục sư được đó là nhờ chúa chữa lành cái quá khứ cho tôi Amen. chúa chữa lành cái nội tâm cho tôi và Chúa chữa lành sự thiếu hiểu biết của tôi nữa amen, amen. thậm chí là Chúa chữa lành luôn những cái cá tính kỳ cục của tôi nữa anh chị amen. và tôi cũng nhân danh Chúa Giêsu tôi công bố rằng Chúa Giêsu phải chữa lành mọi bệnh tật cho tôi và anh chị em. Tất cả bệnh nào chúng ta bởi đức tin mà thân thừa nhận ra, công bố Chúa Giêsu là đấng chữa lành thì chính Chúa sẽ chữa lành tất cả những điều đó cho tôi và anh chị em vì chúng ta là một sự đã được chọn bao nhiêu người trong quý vị tin chắc là một sự đã được chọn trong đó là Chúa muốn cứu tơ và chị em ra khỏi sự đổ xả bao nhiêu người tin vào điều đó tôi tin vào điều đó một sự đổ xả của tôi và anh chị em đã được Chúa Giêsu gánh tại đời Golgotha rồi Amen. Amen. Và một lần nữa tôi cũng nhân danh Chúa Giêsu tôi mạnh dạn tôi nói là tại thập tự giá đó Chúa Giêsu người phán là mọi sự đã được trọn Chúa cũng tuyên bố rằng tất cả những sự nghèo nàn nợ nần thiếu thốn của tôi và anh chị đã được Chúa Giêsu gánh giùm rồi Amen. anh chị em có thừa nhận điều này không Amen. có công bố cái điều này không Amen. và anh chị em có khiêm nhường nhận điều này không Amen. Amen. Amen. Tôi cảm ơn Chúa. Có sao tôi nói vậy? Dạ. Ngày xưa mình nghèo rất buồn tơ luôn mình đi đâu cũng bị người ta khinh người ta coi thường và nhiều lúc cũng mặc cảm đó muốn làm một việc gì đó mà không có tiền thì như thế nào chị em không làm được bị khó chịu lắm mà bị ừ, hai vợ chồng tôi họ nói là đi mua nước mắm được đường nước mắm rồi rẻ nhất thì mua gạo đường gạo rẻ nhất thì mua ở ở nhà thuê bị bên cạnh nó cái thừa đủ thứ hết nhưng mà chúng tôi tuyên bố rằng mọi sự đã được trọn Chúa Giêsu ơi con con bố rằng Ngài đã gánh tất cả sự lúa xả nghèo nàn của con trong danh Chúa Giêsu Ngài vốn giàu và tự làm nên nghèo hầu cho bởi sự của nghèo của Ngài mà con trở nên giàu có amen. tôi xin hỏi con này thì bao nhiêu người amen à Ngài vốn giàu Ngài tự làm nên nghèo hầu cho bởi sự nghèo của Ngài mà con trở nên giàu có amen quý vị ơi quý vị hãy tin vào Chúa Giêsu đó là mọi sự đã được chỗ chúng ta cũng nói mạnh mẽ là mọi sự đã được chỗ mọi sự đã được chỗ cho nên tôi nói anh chị em là cái lễ thương khó này buổi tối hôm nay nói về sự hy sinh Chúa Giêsu tôi không nói về sự chết chóc thảm thương vì Chúa Giêsu chúng ta đã sống lại trong sự vinh quang rồi amen. amen chúng ta chỉ kỷ niệm mà thôi amen nhưng chủ nhật hôm tuần này chúng ta sẽ kỷ niệm Chúa Giêsu phục sinh mạnh mẽ hơn nữa amen, amen. Dạ. Dạ. Dạ. tất cả các cứu chủ ai cũng có ngày sinh đốt ngày sinh và có ngày sống cũng có ngày sống rồi cũng có ngày chết chúng có ngày chết nhưng mà chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có ngài sinh thì sống lại thôi đó là cái đặc biệt của Kitô giáo amen cho nên cảm ơn Chúa Philip đã muốn giải cứu Chúa Giêsu nhưng mà chương trình của Đức Chúa Trời là muốn Chúa Giêsu và gánh thay tội cho nhân loại này thì con người không thể nào cản trở đường lối của Chúa được. Amen. Amen anh chị em. Đây là cái kế hoạch, đây là cái đường lối, đây là chương trình của Đức Chúa Trời rồi thì không ai cản được cả. Rồi sau đó và người ta đã uh, nói Chúa Giêsu là vua dân Juda nhưng thật sự Chúa Giêsu không phải chỉ là vua của dân Juda mà Chúa Giêsu còn vua của hoàng vũ này luôn. Amen. Amen anh chị em. Chúa Giêsu ngài không chỉ là một vị vua của một dân tộc của một nhóm người nhưng mà Chúa Giêsu ngài là vua của cả nhân loại này nữa anh chị em ạ. Amen. Cho nên tạ ơn Chúa sau khi Chúa Giêsu làm tất cả những điều đó rồi Tôi xin nhấn mạnh lại cái câu số 28 một lần nữa Câu 28 là sau đó Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được chọn Chúa Giêsu biết Chúng ta một nói là Chúa Giêsu biết mọi sự đã được chọn Chúa Giêsu biết mọi sự đã được chọn tám tiếng nói vậy Đức Chúa Giêsu biết mọi sự đã được chọn rồi Như vậy mọi sự đã được chọn rồi là Chúa Giêsu Ngài cũng đã biết trước Phần Chúa Giêsu thì Ngài biết trước rồi Và Ngài vui lòng chịu thập tự giá là như vậy đó anh chị Ngài biết rằng sau khi mà Ngài chịu điều này á thì cả hàng ngàn người, hàng tỷ người, hàng triệu người trên thế giới này sẽ được tự do, sẽ được giải cứu. Nếu tôi và anh chị em khi đối diện một vấn đề gì đó mà mình biết rằng nếu một người hy sinh chỗ này một chút xíu thì bao nhiêu người sẽ khác sẽ được cứu buổi tối hôm nay tôi cũng nói là khi có một vấn đề gì đó xảy ra tôi và anh chị em sẽ bằng lòng hy sinh hy sinh ra là chỗ này là tôi muốn nói là chúng ta chịu thua một chút chúng ta chịu tiền một chút chúng ta chịu kém một chút chúng ta bị nhục một chút nhưng mà nhiều người khác được phước thì chúng ta cũng nên chấp nhận chịu thua chịu thiệt nha amen amen, tôi ví dụ ở trong một hàng số nọ một bên người nào cơ đốc là người tin chúa ai cũng biết hết người này hay nói về chúa thì ai cũng biết người này không biết chúa nhưng hai bên giành giật một vấn đề gì đó đang tranh giành một vấn đề gì đó mà người cơ đốc này hùng hùng vô hổ cố gắng thì từ đó anh chị em nào danh của Chúa có được vinh hiển không? À. không. Nhưng mà người cái đất này mặc dù không có lỗi nhưng mà bằng lòng thua một chút, chịu thiệt một chút và chấp nhận hy sinh một chút để rồi danh của Chúa được vinh hiển thì tôi nói với anh chị em là con cái của Chúa chúng ta nên chấp nhận thua một chút để rồi danh của Chúa được tỏa sáng tại khu vực của chúng ta. Đó là việc khó. Nhưng mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một gương mà hầu cho chúng ta noi thi dấu chân ngài là như vậy đó amen hầu cho kinh thánh được ứng nghiệm thì ngài phán là ta khác Chúa Giêsu ngày khác Chúa Giêsu ngày mong muốn Chúa Giêsu ngày mong đợi Chúa Giêsu ngày khát khao Ngài chịu hy sinh như vậy và Ngài cũng muốn rằng Cha yêu ta thế nào ta cũng yêu thương người thế đó cha sai ta thế nào thì ta cũng sai các ngươi thế đó cha ta là đấng đã dành chương trình trọn vẹn cho ta ta đã đờ phục cha ta thế nào thì ta cũng muốn chương trình của ta dành cho các con và các con cũng phục vụ và hy sinh và đầu phục ta thì đó ta khác chúa giêsu đang khác chúa giêsu đang mong muốn những con người trên thế giới này trong đó có tôi và anh chị em hãy sống cho chúa hãy sống cho phúc âm và hãy sống cho những linh hồn bị mất anh chị em ơi Amen. Amen. Và Chúa Giêsu đã khát, Ngài đã mong đợi, Ngài đã khát khao, Ngài nhìn thấy những cuộc đời được biến đổi, những linh hồn được dâng lên trời Chúa. Và cả ơn Chúa chúng ta thấy nào? Tại đó có một uh, cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông thấm đầy giấm buộc vào cây ngư tóc đưa kèm việc Ngài có nghĩa là họ họ làm những cái công việc của họ khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm rồi bèn phán rằng mọi việc đã được chọn của Chúa Chúa Giêsu người nói là mọi việc đã được trọn rồi ngài gục đầu mà trút linh hồn mình có nghĩa là trong giây phút mà Chúa Giêsu chuẩn bị trút linh hồn á thì Chúa Giêsu ngài nhìn tổng quát ngài nhìn xem là tất cả công việc của ngài làm ý ngài muốn nói là con cảm tạ ơn cha con đã hoàn tất công việc rồi đó cha con đã hoàn tất công việc mà cha đã giao cho con rồi đó và Chúa Giêsu ngài vui lòng tại thập tự giá Ngài nói là con cảm ơn cha vì tất cả những công việc nhiệm vụ khó khăn nhất mà không ai làm được mà nhờ ơn cha con đã làm xong rồi và Chúa Giêsu ngài thỏa nguyện bằng lòng ngài vui vẻ vì kế hoạch cái chương trình Đức Chúa Cha dành cho ngài sau đó ngài gật đầu và ngài chúc linh hồn trong tình yêu của Chúa Giêsu buổi tối hôm nay tôi muốn nói với tất cả những người đang có mặt tại là mỗi việc đã được chọn trên cuộc đời của chúng ta Amen tôi muốn nói với tất cả quý vị rằng linh hồn của chúng ta đường lớn của chúng ta kế hoạch của chúng ta tương lai của chúng ta đã nằm trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời cho nên anh chị em và tôi không cần phải quá đau đớn không cần quá thất vọng không cần bày tỏ một điều gì đó có cái tuyệt vọng khi có một vấn đề gì đó xảy ra trên cuộc đời của mình Amen. bao nhiêu người trong chúng ta tin chắc rằng Đức Chúa Trời có chương trình tốt lành cho cuộc đời của bạn. Mọi người tin vào điều đó. Amen. Chúa có chương trình tốt lành cho bạn và tôi. Amen. Amen. Chúng ta chỉ đầu phục Ngài giống như Chúa Giêsu đầu phục Đức Chúa Cha vậy Cho nên trong tình thương của Chúa buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ đến với Chúa và chúng ta dự thiền thánh để nhắc cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu ngày trong đêm ngày bị nộp ngày bảo rằng hãy lên bánh này ngày tạ ơn ngày đưa cho môn đồ ngày phán rằng